Hello cả nhà nhá, này là Gấu đây à, Thì ờ, khá là lâu rồi thì Gấu không ờ, có thời gian để lên video để trao đổi thảo luận cùng cả nhà về sổ số, miền Bắc Đấy thì ngày hôm nay là thứ tư ngày 24 tháng 8 thì Gấu sẽ bắt đầu lên lại video để có thể giao lưu cùng cả nhà Mọi người nhá, không biết mọi người còn nhớ đến Gấu hay không Thì Điểm qua ngày hôm nay trước hết thì đặc biệt về 24, 8, 32, chạm 3 và chạm 2 tổng 5 cho ngày hôm nay. Đấy, rơi lại bộ 37 ngày hôm qua. Đấy, về lại bộ 32 mọi người ạ. Lô tô thì như gấu thấy thì ra tương đối là đều. Có lô tô 10 là hai nháy này. Đấy, 97 hai nháy cho ngày hôm nay. Lô tô kép ngày hôm nay thì chúng ta có hai cặp lô tô kép đó là con 00 và con 818 mọi người nhé. Đó, 51, 52, 53, 56, 57 đồ năm tương đối là nhiều. Và như mọi người thấy ở tiêu đề thì à, bắt đầu từ à, thứ năm tới này thì tôi sẽ chia sẻ chính đó là về lô tô khung hai ngày. Khung hai ngày. Và thứ hai đó là đặc biệt chơi hàng ngày là đặc biệt mọi người nhắc, đấy thì đó là hai nội dung mà muốn gấu chia sẻ à, gấu sẽ chia sẻ trong bắt đầu từ kể từ video này thì à, điểm qua lại ngày hôm qua ngày 23 thì có con lô tô 84 là về tới ba nháy mọi người nhé thì công thức gấu cho mọi người rồi đó là cộng 10 đơn vị thì chúng ta sẽ có được 94 và 49 một người khung 3 ngày cho gấu đấy thì công thức này thì gấu đã chia sẻ rất là nhiều rồi đấy thì ngày hôm nay thì vẫn chưa ra đâu thì mọi người hoàn toàn có thể khung mới mọi người nhé đó còn ờ, đối với từ thứ năm này và thứ sáu thì ờ, gấu có chia sẻ cho mọi người như sau hai cặp lô tô đó là ở uh, 58 và 85 mọi người nhé đấy lô tô thì mọi người có thể khung cho gấu từ thứ năm tới ờ, thứ sáu ra rồi thì có thể dừng đấy cách vào tiền thì có thể vào theo tỷ lệ 13 hoặc một ờ, bốn một năm gì đấy thì tùy mọi người tùy vốn ờ, mọi người mọi người nhé đấy đó là tỷ lệ đấy cách vào tiền tức là ngày hôm mai tức là ngày thứ năm vào 10.000 thì nếu mà ngày thứ năm chưa ra 585 thì ngày thứ sáu vào 30.000 đấy mọi người nhé đó đó là về ờ, lô tô khung cũng muốn chia sẻ còn về đặc biệt thì Hồ ờ, sẽ chia sẻ cho mọi người vẫn tiếp tục đó là đặc biệt là gồm 64 số này à, rút gọn còn 36 số và 8 số mà gấu cảm thấy nó may mắn mọi người nhé đấy thì trước khi đến với chia sẻ về công thức đặc biệt thì ờ, trên hội viên của gấu trên Zalo đấy thì vẫn tiếp tục chạy rất là thông chạy rất là thông à, à cũng không phải là thông quá nhưng mà luôn thắng lợi tức là ngày 24 này 64 số gấu cho có 32 và gấu rút gọn còn 52 số cũng có 32 Đấy, 64 số là sao là cho những anh chị và cô chú chơi trên web đấy có tỷ lệ ăn cao tức là một ăn uh, trên 98 đấy thì hãy lên chơi còn à, như gấu là đánh à, chơi thường 180 thì à, gấu chơi à, ngoài chơi dãy A tức là 52 số đấy thì vốn của gấu là 10 triệu trong tháng một vốn 10 triệu đây với số vốn 10 triệu thì hiện tại cho tới ngày hôm nay thì gấu đã lời 12 triệu 300 Đấy. Thì tham gia vào hội viên của gấu thì gấu có hướng dẫn cách ờ, phương pháp chơi theo cách mà gấu chơi rất là hiệu quả mọi người nhé thì ờ, mọi người có thể áp dụng được đó thì ờ, cô chú và anh chị nào mà muốn tham gia trở thành hội viên của gấu thì có thể liên hệ với gấu có số zalo của game dưới màn hình mọi người nhé hoặc là quét mã qr quét mã qr đấy mở ứng dụng zalo lên và quét mã qr nó có thể nhắn tin cho gấu được mọi người nhé còn trở lại đối với nội dung mà gấu muốn chia sẻ cho một người thì chú ý cho gấu giải 6, con số hàng đơn vị là con 4. Cộng lần lượt cho gấu như sau. Cộng cho gấu đó là 2 cộng 3 cộng 5 và cộng 7 mọi người nhé. Đấy, đơn vị. Tức là lấy con số cuối cùng của giải 6.1 cộng với 2, 3 và 5 thì chúng ta sẽ được là 4 cộng 2 bằng 6 này 4 cộng 3 bằng 7 4 cộng 5 bằng 9 và 4 cộng 7 bằng 11 ta lấy 1 mọi người nhé Đấy, thì chúng ta sẽ có 4 chạm 6, 7, 9 và 1 thì ngày kế tiếp tức là ngày 20 à, kết quả đặc biệt về kép bằng 11 chúng ta nhận được chạm 1 mọi người nhé Đấy, chạm 1 tiếp tục với công thức này thì à, ở giải 6 chúng ta có đó là con 8 8 cộng 2 bằng 10 lấy 0 này, 8 cộng 3 11 này, 8 cộng 5 bằng 13 này, 8 cộng 7 15. Vậy ta lại có 4 chạm 0, 1, 3 và 5. Thì ờ, ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 8 đặc biệt với 65, chạm 5 mọi người nhé. Chúng ta nhận được chạm 5. Tiếp theo, chúng ta lại áp dụng công thức tiếp là giải 6 là con 9. 9 cộng lên cho gố là 9 có 2 1 này, 2 này, 4 này và 6. Vậy chúng ta lại có 4 chạm 1, 2, 4 và 6 mọi người nhé. Thì ngày thứ hai ngày 22 là biệt về 52 tức là chạm 2. Đấy chạm 2 mọi người nhá Đó. Vậy thì áp dụng lại công thức chúng ta lại có ở giải 6 là con 4. Đấy, 4 cộng 2 bằng 6 này, 6 7 này, 9 này và 1. 1679 mọi người nhé. Thì ngày 23 Đấy, đặc biệt về 37 chạm 7 tức là đuôi 7 luôn này mấy ba ngày liên tục ra đuôi 7 đấy mọi người nhé đấy tôi sẽ làm nhanh ngày 24 hôm nay đó là con 6 này 6 cũng 2 chúng ta được 8 8 9 1 và 3 đấy thì đặc biệt ngày hôm nay về 32 chạm 3 mọi người nhé chạm 3 Vậy thì với công thức này thì chúng ta có như sau này. Chúng ta có này, ở giải 6 là con 2. 2 cộng lên cho có là 4 2 cộng 3 bằng 5 2 cộng 5 bằng 7 và 2 cộng 7 chúng ta được 9 Vậy thì gấu sẽ viết lên đây tổng kết lại là 4 chạm như sau 4 5 7 và 9 mọi người nhé để có xóa này đi 4 5 7 9 Đấy nó 4 chạm cho ngày tiếp theo và gấu rút gọn lại còn hai chạm của gấu có kết như sau để gấu xem nào 05 chưa ra ngày nào chúng ta sẽ có chặng 5 này uhm. chúng ta sẽ có chạm 5 nhá và chạm 9 cho gấu đấy mọi người nhá kết 8 số thì gấu có kết đó là năm năm hai năm năm à, bốn năm à, năm tám năm và năm ba năm đó mọi người có thể tham khảo mọi người nhé nó thì uh, hy vọng gấu trở lại thì mọi người tiếp tục ủng hộ cho gấu bằng những nút like và để lại những bình luận đó, để, để đóng góp ý kiến để gấu có thể rút ra được những uh, số đông xem như mọi người yêu thích những gì để gấu có thể chia sẻ theo thể thức mong muốn của mọi người mọi người nhé và gấu xin chào tất cả mọi người chúc tất cả mọi người có một buổi tối thật là nhiều sức khỏe xin chào